thầy vẫn nhắc lại giải hoạt động hóa học và các em cần phải nắm tốt cái giải hoạt động hóa học này phải nhớ được thứ tự của các kim loại trong giải hoạt động hóa học cũng như trong giải điện hóa để từ đó chúng ta biết được oxit của kim loại nào sẽ bị khử bởi nhôm chắc chắn là những oxit của các cái kim loại đứng sau nhôm trong giải hoạt động hóa học mới có thể khử được các em nên lưu ý điểm này cho thầy thông thường là người ta sử dụng oxit sắt và một số trường hợp trong bài tập người ta có thể sử dụng oxit đồng để trộn cùng với bột nhôm và đem nung nó lên. Thế điều kiện của phản ứng nhiệt nhôm muốn xảy ra được các em có biết là điều kiện gì không? Thứ nhất đó là nhôm và oxit kim loại phải được nghiền nhỏ nghiền nhỏ và trộn đều vì nhôm kim loại và oxit kim loại đều là những thể rắn do đó người ta phải nghiền nhỏ nó ra và trộn đều nó lên mục đích để làm gì mục đích đó là để tăng diện tích tiếp xúc các em nên lưu ý để muốn phản ứng xảy ra tốt thì các chất tham gia phản ứng với nhau phải tiếp xúc với nhau ở diện tích lớn nhất thì phản ứng mới xảy ra đạt hiệu suất cao và nhanh nhất. Đó là điều kiện thứ nhất. Mục đích đó là để tăng diện tích tiếp xúc. Điều kiện thứ hai đó là gì? đó là phản ứng phải xảy ra trong điều kiện không có không khí hay là không có oxy. Tại sao lại như vậy? Vì nếu như có điều kiện không khí trong môi trường có không khí chúng ta nung nó lên thì nhôm kim loại của chúng ta sẽ tác dụng ngay với oxy để thành nhôm oxit mà nó quên đi cái nhiệm vụ khử các oxy kim loại khác. Do đó, hai điều kiện này bắt buộc phải có trong bài toán nhiệt nhôm. Thứ nhất, nhôm và oxy kim loại phải được nghiền nhỏ và trộn đều, mục đích là để tăng diện tích tiếp xúc. Điều kiện thứ hai, phản ứng xảy ra trong điều kiện không có không khí, nghĩa là không có oxy. Vì nếu